từng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay nếp sông vui tươi nối chân nhau đến nơi này Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi người xe như nước trên đường vẫn qua màu người ra thăm bến câu chào nói xôn xao phố xa thanh thản đón chân tôi đến nơi này Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi La la la la la la la la Tiếng cười cùng gió tràn hòa niềm vui say sưa La la la la la la la la la Ôi đời đẹp quá đẹp quá tràn bao ý thơ Một tình yêu mến ghi lời hát câu ca Để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa Sống mãi trong tôi bỗng hôm nay sẽ không phải. Saigon, nie Saigon. chiều nắng chưa phai từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay nếp sông vui tươi nối chân nhau đến nơi này Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi ngày xe nhìn nước trên đường vẫn qua màu người già thăm bến câu chào nỗi xôn xao phố xa thênh thang nỗi chân tôi đến nơi này Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi ngày xưa la la la la la la la la la la ôi đời đẹp quá đẹp quá tràn bao ý thơ một tình yêu mến ghi lời hát câu ca để lòng thương nhớ bao ngày vắng nơi xa sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi Sài Gòn ơi